Các cuộc trưng cầu dân ý đang được tiến hành tại các vùng lãnh thổ này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 9. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo cập nhật vào ngày 26 tháng 9. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Tổng thống Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Nga vào ngày 30 tháng 9 và có thể sử dụng bài phát biểu này để chính thức thông báo về việc sáp nhập. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, các nhà lãnh đạo Nga gần như chắc chắn hy vọng rằng Bất kỳ thông báo sáp nhập nào sẽ được coi là lời giải thích cho chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ làm gia tăng sự ủng hộ đối với cuộc xung đột. Một nguồn tin tại Duma quốc gia Hạ viện Nga cho biết, các nghị sĩ Nga có thể tổ chức một phiên họp toàn thể để thông qua dự luật về việc sắp nhập các vùng lãnh thổ tại Ukraine vào tối ngày 28 tháng 9 và ngày 29 tháng 9. Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sắp nhập lãnh thổ Nga hiện được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tự xưng, vùng Zaporozhye và Kherson của Ukraine từ ngày 23 đến 27 tháng 9. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow sẽ tôn trọng kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý này. Trong khi đó, thì lãnh đạo Crimea, ông Sergei Azhonov nói rằng Nga có thể tiến hành chiến dịch chống khủng bố trong trường hợp các vùng Donbass bao gồm LPR và DPR, Zaporizhia và Kherson sắp nhập vào lãnh thổ Nga. Chủ tịch Ủy ban An ninh Duma Quốc gia Hạ viện Nga Anatoly Vibony cũng đồng quan điểm cho rằng một chiến dịch chống khủng bố có thể cần được thực hiện tại các khu vực mới của Nga để chống lại các cuộc tấn công khủng bố từ phía chính quyền và các lực lượng vũ trang Ukraine. Nấc thang mới trong xung đột Nga-Ukraine sau 7 tháng Xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn sau 7 tháng thậm chí leo thang lên nấc mới khi hai bên có những bước tiến để cố giành lợi thế trên thực địa. Cả Nga và Ukraine vẫn ở thế giằng co trên thực địa, hai bên chưa giành được ưu thế rõ rệt. Điều này khiến cả Moskva và Kiev có những điều chỉnh về mặt chiến thuật để tạo lợi thế trong thời gian tới. Thế nhưng, xung đột hiện nay không chỉ có Nga, Ukraine mà còn là sự liên quan của Mỹ và đồng minh khi liên tục bơm vũ khí, viện trợ kinh tế cho Kiev. Toàn tính của các bên Tổng thống Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh động viên một phần cho phép quân đội Nga huy động 300.000 quân nhân phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các biện pháp động viên bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, đồng thời lưu ý chỉ lực lượng lính dự bị mới là đối tượng được huy động. Tuyên bố động viên, một phần của Nga được đưa ra một ngày sau khi Moskva thông báo tổ chức các cuộc trưng cầu dân Ý về sắp nhập Nga tại bốn khu vực, gồm Donetsk, Lugan ở miền đông Ukraine, cùng Kherson và Zaporizhia ở miền nam nước này. Các khu vực trên đã lấy ý kiến người dân về việc sắp nhập vào Nga từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 và khả năng sẽ sớm có quyết định sắp nhập vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới. Một và ủng hộ cho rằng người dân các khu vực này có quyền quyết định tương lai của mình. Kế hoạch sắp nhập được công bố trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh cuộc phản công trên chiến trường. Ukraine và các nước phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bất kỳ cuộc trưng cầu ý dân nào. Ukraine cho rằng triển vọng ngoại giao cho cuộc xung đột Nga, Ukraine sẽ kết thúc nếu trưng cầu ý dân để sáp nhập vào Nga diễn ra. Giới phân tích cho hay, các cuộc trưng cầu ý dân tại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát nhiều khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ. Tuy nhiên, kết quả trưng cầu này chắc chắn sẽ không được chính phủ các quốc gia phương Tây công nhận. Điện Kremlin đang muốn gửi đi tín hiệu cứng rắn rằng nếu các khu vực này quyết định sắp nhập Nga thì bất cứ hành động quân sự nào của Ukraine ở những khu vực đó cũng sẽ được coi như một cuộc tấn công nhằm vào Nga. Theo chuyên gia Grigory Golosov, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học châu Âu ở ST, Petersburg, Nga, kế hoạch trưng cầu ý dân có thể là màn dạo đầu cho những hoạt động quân sự mạnh mẽ hơn của Nga tại Ukraine nhằm buộc chính phủ Tổng thống Zelensky và những người ủng hộ ông phải lùi bước. Điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga, phương Tây. Động thái mới từ phía Nga và phe ly khai ở Ukraine cho thấy lựa chọn của Moscow đang bị thu hẹp sau khi Kiev tiến hành song song hai cuộc phản công lớn ở phía Bắc và phía Nam. Trong trường hợp Ukraine vẫn quyết tâm đẩy mạnh phản công, Nga sẽ phải điều động lực lượng đáng kể để bảo vệ các khu vực đồng ý sát nhập vào nước này. Trong trường hợp không đủ nguồn lực, Nga có thể xem xét biện pháp cuối cùng là sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này cũng đã được lãnh đạo Nga đề cập thời gian gần đây. Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga, kể cả khả năng gian đe hạt nhân. Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chưa hết, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry medved còn tuyên bố Moskva có thể dùng bất kỳ loại vũ khí nào có trong kho của nước này, kể cả vũ khí hạt nhân chiến lược để bảo vệ các vùng lãnh thổ được sắp nhập vào Nga. Ông Medved cho biết, lực lượng vũ trang Nga sẽ tăng cường bảo vệ tất cả vùng lãnh thổ sắp nhập. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga khẳng định các cuộc trưng cầu ý dân do chính quyền ly khai tổ chức tại khu vực trên lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát sẽ diễn ra và điều này không thể thay đổi. Xung đột bao giờ kết thúc? Nga đang có những điều chỉnh về chiến thuật để gia tăng sức ép đối với Ukraine, giành lợi thế trong xung đột hiện nay. Phía Nga nhiều lần tuyên bố mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine không thay đổi. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine sẽ được hoàn thành bất kể thời gian diễn ra trong bao lâu. Ông cũng nhắc lại mục tiêu của Nga ở Ukraine đó là bảo vệ người dân Donbass loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Trước đó, tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Khâu ở Uzbekistan, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Nga sẽ không thay đổi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bất chấp các nỗ lực phản công của Ukraine. Theo giới phân tích, việc ông Putin ký sắc lệnh động viên một phần cho thấy quyết tâm của Nga trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đồng thời, triển vọng đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ ngày càng khó khăn hơn khi các bên đều theo đuổi lập trường cứng rắn, không chịu nhượng bộ, thỏa hiệp lẫn nhau. Chuyên gia Tatiana Stanovea, người sáng lập tổ chức phân tích chính trị Politics nhận định, ông Putin đang đặt cược vào các cuộc trưng cầu ý dân. Tất cả tuyên bố liên quan hoạt động này là tối hậu thư rõ ràng từ phía Nga đối với Ukraine và phương Tây, rút lui hoặc xung đột leo thang, ông nói. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng ông Putin muốn gây sức ép để buộc Ukraine đến bàn đàm phán bởi trên thực tế, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Theo giáo sư Grigory Golosov, thông qua việc tiến hành những động thái này, Moscow muốn gửi đi thông điệp sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhiều chính trị gia thường thực hiện các hành động gây leo thang căng thẳng trước khi bước vào một cuộc đàm phán thực sự. Đây là chiến thuật đàm phán thường thấy, ông Golozov cho hay. Đồng quan điểm, nhà phân tích Ukraine Volodymyr Fesenko, người đứng đầu trung tâm Penta, cho rằng Nga dường như toàn tính rằng các cuộc trưng cầu ý dân và khả năng tăng cường hành động quân sự sẽ khiến các nước phương Tây phải gia tăng áp lực với Tổng thống Zelensky để ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố Moscow không từ chối đàm phán với Kiev. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine không phù hợp với các nước phương Tây. Ông tố phương Tây đang ép Kiev làm gián đoạn các cuộc đàm phán với Moscow. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao đại Hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định mọi đề xuất hòa bình cho Ukraine đều không thể được chấp nhận, ngoại trừ kế hoạch do chính nước này vạch ra. Ông Zelensky loại trừ mọi đề xuất rằng Kiev cần áp dụng quy chế trung lập trong tương lai. Lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng khi các hành động gây hấn của Nga càng nhiều, càng ít có khả năng thế giới sẽ ngồi lại với Moscow để cùng thảo thuận về giải pháp hòa bình. Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cũng kêu gọi thế giới tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời hối thúc các nước tiếp tục hậu thuẫn quân sự, viện trợ tài chính cho Kiev. Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí tới Kiev, cho rằng điều này chỉ khiến xung đột kéo dài, làm gia tăng thương vong và gây hậu quả lâu dài đối với Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và châu Âu vẫn đang tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế, giúp Ukraine giành động lực trên các chiến trường ở miền Đông và miền Nam. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine cách đây 7 tháng, xung đột đã lan rộng và trở thành cuộc chiến kéo dài chưa có hồi kết. Với các gói viện trợ quân sự khổng lồ từ phương Tây cho Ukraine, xung đột Nga, Ukraine khó có thể chấm dứt một sớm, một chiều, thậm chí có thể kéo dài trong nhiều năm. Mỹ hiện là bên hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine. Washington đã gửi hơn 15 tỷ USD viện trợ an ninh cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát. Hồi đầu tháng 9, Nhà Trắng đề nghị Quốc hội Mỹ phân bổ thêm 11,7 tỷ USD để hỗ trợ quân sự Kiev, đầu năm 2023, phía Mỹ cho rằng những vũ khí chính xác mà nước này và đồng minh cung cấp cho Ukraine là chìa khóa cho sự thay đổi trên chiến trường. Trên thực tế, sau 7 tháng tiến hành chiến dịch quân sự, lực lượng Nga và phe ly khai kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugan cùng nhiều địa phương ở miền đông và miền nam Ukraine. Trong khi đó, Kiev đầu tháng 9 mở đợt phản công và tái kiểm soát một số thành phố ở tỉnh Kharkov tại vùng Đông Bắc.